sao lồn luôn đéo có đường đi lên luôn đó cái nhà này có tương lai nè kìa lâu kìa Ui. cái lộn mấy nhà nhìn có tương lai thì định bị có địch luôn sầm luôn tao nói là đi lên đi đủ quá về má lần quá dễ mà nó hóc nhà này lộn nhà lộn quá, <laughs> gì đâu nhiều quá lên nghe tiếng đâu đây Tụi má nghĩ em là cửa sổ gì không nổi Nhà lầu bao nhiêu lầu vậy Cái lầu me gì vậy trời Từ ra Má nó đội nó hình tao nữa vậy lộ lộ má gì <laughs> Nhà với những cái tầng Cái nhà này Cái nhà hồi thì đéo có một lầu quá lầu Ui chắc lộn nó có real có real Đỉ mẹ xem web Lộn đúng nhảy luôn đó ba Cái ông đó phải hàng chạy cầu thang đó ba đây, có tiền rồi nè, để cứu anh <laughs> Lộn nó chạy <laughs> Lộn nó Má <laughs> mặc đồ của Phi Ui Ui mặc đồ nổi quá à, mặc đồ nổi quá thà quá tôi, tôi không thấy cái bảy tên mà tôi thấy trong mỗi lúc mà nó hiện cái bảy tên lên thì nó quá trễ rồi mà đủ mà thì có vì chỗ tùy to được rồi không ơi lying down ba lồn má nghĩa còn cam hơn tụi nó đâu nội má không thằng không không cái thằng lồn nó nó cây nó cây tôi nãy giờ ba tôi biết tâm là tôi lần này tôi đéo nó cho nó ăn tôi ba cho nên tôi mới nằm xuống và tôi đợi lộn vô tôi giết nó nãy giờ hơi nhiều <laughs> tôi lên tôi quất nó cũng dính mà mà, mà lúc tôi lúc tôi nằm đây nó vô nó bắt tôi tính bắt tôi hai ba lần rồi One Stairs Restaurant <laughs> Nó bị bắt nữa rồi mà Trời má lên Đọc con Ui, thằng lấy cây Thằng lấy cây vãi luôn Thằng lấy cây vãi luôn Nó tính bóng lót tôi ba mà mà nó bắn hụt quá má Nó cây vãi luôn Khôn lắm Nó nó cũng nhảy rồi phía sau lưng tôi ba nó nhảy vô nó khôn vãi luôn đúng không Ba Dù vấn đề là bố mày lắp tới hai cái não cơ Mày một cái ăn nhầm gì bố mày tận hai cái địt mẹ mày Đi trước rồi Đi trước thời đại liền luôn Đây. Đấy. Đứa Shit. That is bullshit. What? Ngờ thằng lộn bị tôi bắn nó kêu that is bullshit. lộn cay lắm. That is fucking dude. nó chửi tiếp là that is fucking bullshit. Puxa vậy Lấy mó Rồi đâu <laughs> Má tôi click cái chết bộ luôn đủ mấy thằng lộn nó đi đâu nó cũng đặt lay mo sao nó vừa mới spawn ra tôi giết nó nó cũng có đặt lay mo nó cái, cái động tác đầu tiên nó khi spawn ra đặt lan mon hay quá tìm chuối dọn sạch Costco <laughs> dọn sạch Costco gọi là chúng ta gọi là ba địch ba địch bay <laughs> tôi tôi đạp play ball rồi chết mẹ mày này thì thích đặt Lego Nope Đủ Đủ mẹ làm cái đập thằng luôn Lego đi mẹ mày lé hiểu luôn quá Bây giờ nó bắn bé lại tôi, tôi đặt Lego nó không Ồ má, cái chỗ vậy mà cũng có Lemo nữa hả? Không đi đâu cũng sẽ nó gặp đặt cái Lemo của nó được, play up the game luôn, khác vậy Blood. chết rồi một thằng chết rồi còn một thằng nữa không á hay hay vãi lồn hay hay vừa cơ hay vừa cơ siêu siêu từng có cục chi liên Oh. Damn it. Oh, man. Oh, he's right there, dude. Ah. thằng siêu thế Cây tôi lắm Nó cây à. tôi lắm Bắt tôi dính N lần <laughs> Con thằng đang ngắm này, con thằng đang ngắm này Rồi Quay Xe nó kìa, xe, xe, xe, xe Ê, kìa, kìa nhà trong nhà trong nhà trong nhà hiểu rồi trong nhà nó sẽ bơm giáp dưới nhà dưới nhà dưới nhà trời ơi trên nhà Oh my Damn, I just got it too. Woohoo! Uh, that was the last kill. Were you really? Đây, con trúng này, súng ngay dưới chân này đây là alo qua đây qua, đây qua đây qua đây qua đây đây súng ngoài đây này ở bên nam các thứ sợ sau lưng mình có người lúc nãy bắn nghĩa rồi không bo lại đau lắm có thằng có thằng chưa hai cái lemo đó tức hai cái lemo đó này thì play <laughs> không mình lỗ cho thằng nữa thằng nữa tìm bo hai thằng luôn Rồi Thấy không mày thấy mày thấy mày thấy tao đặt cái quay mò quá Một cái ốc này bạn cầm ồ mà có vụ nó nhảy một phát phóng phát xuyên tường luôn quả lộn Má ăn lộn này má nghĩ được mấy cách để, để cao tơ tôi hay quả lộn luôn Má nó phóng cái bị mày đụng ừ. tường bao mà lẹ luôn hope they can do anything good. Holy shit. How, dude? Two headshots? Are you kidding me? Ôi, thắng. Ôi hồ. vẫn ăn có một kill luôn á. Ờ, ờ. Đù mà, cái chiêu là kèo luôn hết phải lo. Phải lo. À, là kèo. Là kèo. Quá khét quá lo mà ờ, đúng nghĩa pha đó là nếu mà ông hụt mà ông chết á là là là là, là ông mình thua còn nếu mà ông ăn là mình thắng á dạ, Nani? That's right, I só. Ồ. Ồ. Rồi mới nó chạy thẳng vô cái đường đạn tao luôn. Oh, ờ, dude, these guys are fucking... how, how currently is the That shit could be fucking. That shit could be yo muốn món lộn mà dễ sống không cầm cái steam quá lâu. Nên đi tôi gọi được không?